Yo, vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Mình là Vinh và Cáp đây Hôm nay mình sẽ đến với một tựa game có tên là Có tên là Minecraft Một vùng đất mới mà các bạn có thể nhìn thấy mình ở đây Ok Thì mình sẽ bắt đầu sẽ Mình sẽ bắt đầu cái video Mình sẽ bắt đầu cái cuộc chơi này bằng cách là chơi một xin Chơi sinh tồn nha anh em Thì à, mình đang chuẩn bị vào game Hơi bị lắc một chút xíu anh em nhớ chờ nhá hiện tại mình đang chơi trên điện thoại cho nên nó không được mạnh cho lắm đâu thì à, nó gần xong rồi bây giờ mình bây giờ mình sẽ vô và chơi luôn nha không cần chờ gì hết bây giờ mình sẽ cố gắng à, đánh được con rồng hoàn thành game này cho mọi người xem thì à, chuẩn bị bắt đầu rồi à, chờ chút xíu nha nó làm đắt đinh đang lách đinh gì ta đang lót anh em nhìn thấy đây một bãi crystal luôn nè thì à, cái lúc này thì chở bị lâu quá nha Minecraft bây giờ nó hơi bị lắc một chút xíu 117 thì nó có crystal trong đây mình không biết là mình có gặp những cái thứ kỳ lạ không nhưng mà mình nghĩ mình sẽ ờ, gặp được cái con kỳ long nhông nhông đó mình sẽ gặp được cái con à, gì ta người ta hay gọi là ok thôi chém dấu vậy ok bắt đầu game rồi thì bây giờ mình sẽ đi chặn nha à, ui lắc lắm luôn á anh em ơi rất là lắc luôn bây giờ mình sẽ cố gắng sinh tồn ở trong đây yeah, mình vẫn đang chặt cây nè ok mình nghĩ mình chặt về đủ rồi đó rất là lắc luôn á tại không biết chơi có được không đây nè nó update quá nhiều đi được rồi bây giờ mình sẽ đi tìm một số những cái ngôi làng chắc mình nghĩ mình sẽ qua đêm đầu tiên ở chỗ này thôi cái bàn chế tạo ra đóng như cái bàn chế tạo chế tạo thêm cái cây rồi bây giờ cầm cây cớp đào cái này nghĩ thì trong series này chắc là mình làm cái sinh tồn trong mình sẽ chơi trong hang thôi mình sẽ làm nhà trong hang ok bây giờ mình sẽ làm một cây kiếm nè một cây rìu một cây cúp giờ thì lấy cái rìu chặt cái này đi sinh tồn mặt rắc được rồi lấy cái cục than, đây là cục than mới nè nhìn nó cũng khá là đẹp đấy hình hình than nó vẫn như bình thường thôi những cái ngọn núi này có thể tìm được nhiều than hơn những cái kia thì phải chắc chắn là sẽ có một đống than không cả miner vô đảo mới này lâu lắm bây giờ mình sẽ đào hết cái đống than này nhưng mà nghĩ mình đào vô đây là đủ rồi đó nhiều quá thì không được đâu ừ, nó lát quá anh em ạ à, mình nghĩ là mình sẽ đi tìm một cái ngôi làng hay ừ, mình nghĩ mình tìm ngôi làng đi có cừu nè giết cừu đi ui ở đây có heo bò và cừu gì đó này thì cừu á thuộc củ cù nè mình đã có một sợi len nâu rồi nè mình nghĩ bây giờ mình sẽ đi tìm một ngôi làng nào đó Ừ. Chưa có hai kìa, có lừa luôn kìa Minecraft update khá là lắc à. ở bên kia có cái mấy con dê kìa mọi người bây giờ mình sẽ đi giết mấy con dê đó để xem nó có cái gì nha nãy giờ mình chưa sử dụng tới cái kiếm này luôn á không biết kiếm kim cường khá là lắc wow uh không biết đây mình có thể tìm thấy rùa với lại mấy cái con long nhông gì đó không dạ bên kia mấy con thấy có mấy con cá hồi kìa nhưng mà thôi kệ đi anh chén của mình là sẽ lên trên kia what the trời mới đó mà sắp tối rồi nhanh vậy đi thôi à, thì à, không biết mình có nên đi vô hang không nhỉ ui coi vạn đồng nữa kìa ok bây giờ mình nghĩ là mình nên đi vô hang thôi làm dễ cái đuốc làm nhiều đuốc lên nên mình mình cắm đuốc đâu có xây đơ đâu cho nên khá là khó khăn cho mình đấy ở đây có quặng đồng nè được rồi mình sẽ đào quặng đồng một lần nó ra cho mình rất là nhiều luôn mình sẽ đào hết nhiều ở đây còn có nhiều nữa chứ khá là lợi ở đây có sỏi nữa nè à, ô, ở dưới đây còn nữa nè nhiều thế mình sẽ đào hết cái đống này Vậy thì chắc à, cái thử thách hôm nay là làm một số thế thôi Chắc cái video này mình chắc cái um, Ok, ok Really Negan Ui, ở đây có một đống than này Ui, không có sắt nữa chứ Vậy thôi mình đào cái thang này đi Mình phải tìm làng sớm thôi chứ Chứ như vậy thì tan rồi ok mình nghĩ mình sẽ quay lại cái hàng này sau bây giờ mình đi mình đi thôi nắc quá mọi người ơi mình chạy mình đã quen bên lúc manh gưa rồi sao bây giờ mình nghĩ là mình phải đi tìm rồi đây có mấy con cừu nè cầm kiếm lên thôi kiếm đâu rồi ta sao mình không lấy được cái kiếm vậy stone work stone work yes ui dạ đâu á bắt đầu ở trên núi không phải là một ý tưởng hay mình thấy bên kia có một con gà được rồi mình sẽ đánh cái con dê này thử nha con dê này cũng cù ta cù nó coi coi con đó con gì vậy cù long vượt hay sao ta mình sẽ đi tìm một cái ngôi làng nào đó đi luôn Được rồi Đi nào nghĩ mình phải đi tìm khá là lâu mới có thể tới được đó à, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi tới cái chỗ ngôi làng thôi sao trời tối rồi chưa đủ điều kiện để làm nữa chạy nhanh lên thôi cố lên nào chân đang dần lên rồi phải đi tìm làng nhanh thôi chứ nếu không là chết đó có creeper rồi kìa Ô ghê quá đi Lạc quá Ui, nhiều quá đi Nhiều quá giật quá bên đi kìa, oh no Ui, có con thay ma đuối nước ở dưới kia, Yeah được rồi, bây giờ mình nghĩ là mình phải đi Cầm cái kiếm lên, bây giờ là hay nhất rồi đó Mình không biết mình có nên trú ẩn ở trên cao không nhỉ Giờ mình không có nhiều đá nữa chứ mình đào có một chút xíu gỗ à, để mình à, đủ làm những cái dụng cụ khác thôi giờ còn lát nữa oh no với con skeleton đó thôi ui da ui ư ư ư ư ư mày á mày mày á mày mày á mày mày á mày mày á mày mày á mày được rồi ui zombie kia không mà sắp chết rồi không không không không không không không đi ra đi ra đi ra đi ra đi đi ra đi đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đừng có đánh tao ok ok ok ok ok ok thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi nếu như các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like một share để ủng hộ cho channel của mình còn thấy tốt hơn nữa các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái oh. oh my god no way no way I know holy đi xuống đi đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đánh nhau không đánh nhau không ơi ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy thôi chạy thôi chạy thôi no no no no no no no no rồi nấp ở trong đây này được rồi đúng không Theo nè Mày không đánh được tao đâu con ơi Yeah dạ. Cố lên Mình sẽ chống lại được nó mà Chết đi Chết đi Chết đi Yeah dạ. Chết Chết đi Yeah Yeah Yeah mình phải lắp lại thôi ok nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like và một share share để ủng hộ cho channel của mình để tốt hơn nữa các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được từ video mới nhất nhé và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye